thì chúng ta cùng đến với ca khúc sôi động của chương trình nào Chào tạm biệt các bé Xin chào bé yêu bên nhau ta vui cùng hát vang lên đến đây Ta trao cho nhau tiếng cười Ta cho nhau tiếng cười <laughs> Xin chào bé yêu bên nhau ta vui kìa nắng đã lên đến đây Hôm nay ta vang tiếng cười chúng ta tung tăng khắp nơi một ngày đẹp tươi hãy đến đây bé ơi xin chào bé yêu bên nhau ta vui xin cùng chào, hát vang bên đến đây ta trao cho nhau tiếng cười nothing good.